chào các bạn nha chào các bạn đến với kênh ở Tư Vlog hôm nay thì mình với mấy thằng bạn của mình đi xuống uh, Châu xuống hồ bãi Vĩnh Châu à đó mời mấy bạn đi theo cùng mình nói chung là nước ở đây khá đen các bạn ai mà muốn biết cảm giác biển thì nên ra đi chứ nước ở đây là khá đen chỉ nên là đi tham quan thôi xa xa kia có mấy người đang tắm ngoài à hai ba người đang nhúc nước ở ngoài cuối cùng luôn gì cắn Nó uống nước biển nó mặn à đây cũng có nhiều người ra à, tham quan này bạn mình đang sống ảo này. tắc ghét luôn còn tốt đắng ha đó đó gần nước lên nữa à bên kia có bãi trống kìa bên kia có bãi trống kìa bên kia đi qua kia đi qua kia tốt xa kia có cái cột á xuống tới dưới nó có vui bên kia đó là những cái đập cái đập thủy điện luôn mẹ nó cái đập nước <laughs> canh canh sao nước vừa lên á ngay chỗ đó đó chìa khóa để cao hướng cái ông ta đâu có cái hốc lưng mà ai độc thân ra đây rước mấy cô này về không à, đeo quay gái là bất tử luôn nha ở chát hết nổi rồi à. 那么脏的， <laughs> 我是， <laughs> 我是那么脏的。 à, anh anh chị ngu nè quay slow mo sạch